chào mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của tụi mình Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục review tập tiếp theo của bộ phim Tiếng Sát Trong Mưa Mở đầu tập phim của ngày hôm nay đó là Sau cái đêm mà mặn nồng với cậu Hai Bình Phượng lúc nào cũng suy tư, tâm hồn lơ thơ ngơ ngẩn như là người trên mây vậy đó Làm việc gì cũng đổ dở Dì Bảy thấy Phượng là lạ làm sao á Nên mới kêu Phượng ngồi xuống Dì Bảy hỏi Mấy nay bay sao vậy? Làm cái gì cũng như người mất hồn. Phượng mới ấp úng trả lời. Dạ, dạ, đâu có gì đâu bà Bảy. Chắc tại con hơi mệt trong người thôi à. Thì dì Bảy mới hỏi tiếp. Có thiệt là như vậy không? Có cái gì thì nói ra đi bay. Thì Phượng mới tiếp lời là Thật ra thì con, con, thì dì Bảy sốt ruột hói. Nói ra đi bay, bay làm tao lo quá hà. Thì Phượng mới thành thật trả lời cho dì Bảy biết là Hình như con thương cậu Hai Bình rồi dì Bảy ơi. Thì dì Bảy mới bàn hoàng không tin được sự thật bởi vì bà với Thị Bình đã có cuộc hội ngộ cách đây cũng khá lâu. Biết là Phượng và Hai Bình là hai anh em cùng mẹ khác cha, Thị Bình đã kêu dì Bảy giấu tất cả mọi chuyện này đừng để ai biết hết để tránh mọi rắc rối về sau. Thì thật không ngờ, nay cái chuyện loạn luân này lại xảy ra, muốn tránh cũng không có khỏi. Dì Bảy nước mắt lã chả ôm đầu móm mém nói, Trời ơi, đúng là quan nghiệt mà. Trong cái sự ngơ ngác của Phượng, thì dì Bảy mới khuyên Phượng là nên dừng lại việc này ngay tức khắc. Lấy lý do là người ở thì đừng nên tơ tưởng tới cậu chủ, chứ bà Bảy làm gì dám nói ra sự thật cho Phượng biết đâu. Thì Phượng mới đáp lại rằng là con không có dừng lại tình cảm này được bà Bảy ơi. Với lại cậu hai nói, cậu hai hứa đã thương con nhiều lắm. Con cũng không biết phải làm sao nữa. Dì Bảy lắc đầu, nước mắt rơi hàng hàng. Dì biết sắp xảy ra biến cố lớn rồi. Vì biết bản thân mình không đủ sức để ngăn nổi chuyện này và cũng không thể để chuyện này tiếp tục được nữa dì Bảy đã nhờ người thông báo cho Thị Bình ở dưới quê để Thị Bình còn liệu đường mà tính toán. Đang mặn cỏ ngoài sau giường nhà thì nhận được tin dữ. Thị Bình gần như là ngất đi. Trong nước mắt, Thị Bình trách than số phận, trách than ông trời, sao lại tàn nhẫn với gia đình bà như vậy dục bản thân phải mau mau tươi tỉnh trở lại để sớm lên đó xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Người đàn bà khắc khổ, nước mắt rơi lã chả, nhanh tay nhanh chân thu dọn đồ đạc để lên đường. Trên đường đi, Thị Bình nóng ruột, lo lắng mong mau đến nơi, lòng ngực như là bị thiêu đốt vậy đó. Đến nơi, Thị Bình gặp ngay dì Bảy, Hai người vội kéo nhau đến cái chòi nơi mà Hải và ông Quý đang ở để tránh được ánh mắt của người khác. Vì cháu gặp nhau vui thì ít mà nước mắt thì nhiều. Gặp nhau chưa nói được lời gì nhiều, cả hai đã ôm nhau khóc. Trong nước mắt, dì Bảy tức tưởi nói, dông bão đã thực sự kéo đến rồi mình ơi. Và để xem dông bão kéo đến như thế nào thì mình mời mọi người đón xem các video tiếp theo. Video của bọn mình hôm nay thì đến đây kết thúc. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người nhớ ấn like, đăng ký, bấm chuông thông báo để nhận về các video sớm nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.